kho bạc nhà nước đấu thầu tiền nhàn dỗi trong quỹ vaccine để gửi ngân hàng lấy lãi. Trong khoảng thời gian tiền trong quỹ vaccine tạm thời nhàn dỗi, kho bạc nhà nước tiến hành đấu thầu để gửi tiền có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại, lựa chọn ngân hàng có lãi suất cạnh tranh để đóng góp thêm cho sự tăng trưởng của quỹ. Thông tin trên được Thông tấn xã Việt Nam cho biết hôm 17 tháng 6, dẫn thông tư số 41-2021 cách TT cách BTC của Bộ Tài chính ban hành hồi đầu tháng. Theo đó, một trong những quyền hạn của Quỹ vaccine phòng COVID-19 là được sử dụng vốn nhàn dỗi bằng đồng Việt Nam của quỹ để gửi có kỳ hạn tối đa không quá 3 tháng tại các ngân hàng thương mại theo quy định tại Điều 18 thông tư này, nhằm mục đích bảo toàn và phát triển vốn cho quỹ, nhưng phải đảm bảo an toàn. Cũng liên quan quỹ vaccine, Phó giáo sư, tiến sĩ Võ Chí Hảo, hiệu trưởng trường Đại học Gia Định, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam khẳng định quỹ này thể hiện tầm nhìn mới về một nhà nước phụng sự. Quan điểm của ông Võ Chí Hảo được đưa ra trong một bài viết đăng trên báo Chính phủ. Ông Hảo viết, ngày mùng 5 tháng 6, Chính phủ Việt Nam ra mắt quỹ vaccine phòng chống COVID-19 và phát động toàn dân cả ở nước ngoài chung sức đồng lòng cùng chính phủ, Hành động này chẳng những thể hiện truyền thống tốt đẹp của cha ông, phát huy đại đoàn kết mà còn thể hiện tư duy, tầm nhìn mới về một nhà nước phụng sự, lấy hiệu quả, phúc lợi của nhân dân làm đầu. Ông Hảo cũng chỉ ra ba điểm cần giải quyết để thể chế hóa phong trào thành một định chế bền vững, đó là chuyển cơ chế thành lập quỹ từ cơ chế xin cho như hiện nay sang cơ chế đăng ký, tiền đăng hậu kiểm. Thứ hai, theo ông Hảo, thuế và thiện nguyện đều hướng tới nâng cao phúc lợi cho người bị thiệt thòi, nâng cao phúc lợi xã hội, trong đó dành cho thiện nguyện thì có cảm giác tích đức nên dễ nhận được sự đồng thuận. Điểm thứ ba là cơ chế hoạt động lại càng phải minh bạch, về tài chính áp dụng cơ chế tương tự chế độ cáo bạch tài chính của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán. Đồng thời, Bộ luật hình sự cần bổ sung tội danh bội tính để gian đe những hành vi tư lợi tại các quỹ thiện nguyện theo hiệu trưởng trường đại học gia định. Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 có thể khởi đầu cho đột phá tư duy, cách làm mới trong huy động các nguồn lực của xã hội để làm thiện nguyện vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển của đất nước. Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho biết. Phản biện là ý kiến của ông Võ Chí Hảo, cựu tù nhân lương Tâm Phạm Minh Vũ viết trên Facebook của mình rằng Hảo nói trong bối cảnh xã hội Việt Nam đang hết sức ngặt nghèo, nhân dân làm than khắp nơi, như cậu bé 19 ngày phải ăn mì tôm ở Bắc Giang, nhiều người dân ở Sài Gòn nhảy cầu tự tử vì túng quẫn bởi dịch bệnh. Và ngay lúc này, tôi viết những dòng này, tại Sài Gòn chỉ người dân tự giúp nhau, nhường cơm xẻ áo cho nhau để cùng chống chọi qua cơn đại dịch bệnh Vũ Hán. Người dân tự giải cứu nông sản cho nông dân Bắc Giang, nông dân Lâm Đồng. Mà những việc đó đúng ra là việc của chính phủ, của nhà nước Việt Nam có nghĩa vụ phải làm, và đương nhiên, cái phụng sự lấy nhân dân làm đầu mà Hảo nói ấy là quỹ mua vaccine do chính phủ phát động là một sự đê tiện và hèn hạ, chờ chẽn vô cùng tận của một nhà nước thất bại, nhà nước ăn mày. Hảo nói rằng việc lập quỹ là nghĩ cho dân, tôi nghĩ rằng Hảo có thể có những chứng bệnh hoang tưởng. Xin hỏi Hảo rằng có nhà nước nào trên thế giới này, ngay cả Lào và Cam mà xin tiền dân để mua vaccine không Hảo? Không hề có, Thậm chí một số nước còn dụ dân bằng quay số trúng thưởng, mua hàng miễn phí, rồi uống bia miễn phí nếu tiêm loại vaccine tốt nhất thế giới bây giờ. Chính phủ Canada, Úc, Âu Châu, Mỹ hơn một năm qua tất cả nhân dân đều được hỗ trợ cách này hay cách khác, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân bằng một nguồn quỹ rất lớn, ngay cả việc tiệm giặt ủi tại Vương quốc Anh cũng hỗ trợ số tiền hơn 1 tỷ Việt Nam đồng. Mới đây chính phủ Thái Lan chi cho dân 4,7 tỷ đô. Chính phủ Mã Lai chi cho dân 9,7 tỷ đô là đợt bung gói cứu trợ cần nhất để giúp nhân dân ổn định cuộc sống, doanh nghiệp có tiền chi trả công nhân, lãi suất ngân hàng hỗ trợ người nghèo, người vô gia cư, ngay cả nước Đức hay các nước châu Âu đã tiêm miễn phí hai mũi cho những người di dân lậu, đi bất hợp pháp qua để lao động chui, trong đó có người Việt Nam. Họ như vậy cũng bị nhân dân chỉ trích đủ điều còn nhà nước Việt Nam đã làm gì hỗ trợ nhân dân hơn một năm qua. Hơn 100.000 doanh nghiệp đóng cửa, bắt dân lên TV nhận tiền hỗ trợ. Rồi chơi chẽn đến nỗi xin tiền dân mua vaccine, nhắn tin gọi điện quấy dày phiền hà hết sức. Bây giờ, lấy tiền đó đi bỏ ngân hàng và vaccine thì lên kế hoạch bán cho dân, vậy là phúc lợi cho dân ư hảo. Có nước nào vaccine được tặng mà chính phủ lại tiêm cho dân trả tiền không? Có chính phủ nào được Nhật Bản tài trợ cầu đường cho thuận lợi giao thương hàng hóa, mà chính phủ Việt Nam lại dựng BOT lên để cướp không? Và chưa kể, ai phản đối lập bắt người dân bỏ tù, có chính phủ nào nhà nước nào vì dân lại mang dở thế không hảo? Có nhà nước vì dân nào để nhân dân phải ăn ve sầu, cơm trang nước lã, còn quan chức thì ở biệt phủ, một thẻ góp hơn 3 tỷ không hảo. Có nhà nước nào vì dân mà để dân thì kiệt quệ, mà suốt ngày đẻ ra hàng trăm thứ thuế, bệnh viện công cho quan chức ở như năm sau, còn dân đen nằm chen chúc dưới gầm giường, rồi lan ra ngoài sân nằm chờ chết như Việt Nam không. Có nhà nước nào vì dân, quan chức khi chết đi chiếm cả năm hecta đất, còn dân đen phải nằm đường xá, nhà nước nào cướp đất đẩy dân ra đường sống như ở Việt Nam không? Nhà nước vì dân nào mà lại để học sinh nhà nghèo không có tiền đóng quỹ thì giam học bạ, còn con cháu quan chức thì qua hết sứ tư bản không hảo. Phúc lợi xã hội Việt Nam hiện tại có gì ngoài những lâu đài nguyên Nga, trên nóc lâu đài người ta, thấy lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, bay song song có khi là cờ bú liềm, nó như là lệnh bài vững chắc để cho quan tham tiếp tục cướp tài nguyên đất nước, tài sản của dân nghèo mà chạy qua ship qua Pháp. Võ Chí Hảo hay còn gọi là Hảo Gù, vì khi hảo gặp quan chức trung ương cứ khom lưng, cắm đầu xuống đất để báo cáo thành tích, chỉ thiếu đường quỳ dạp xuống thôi, Hảo đừng đem cái gù của mình mà nói những điều bậy bạ như thế. Là hiệu trưởng là người thầy mà chỉ bờ đỡ như vậy thì Hảo dạy được ai? Ông Phạm Minh Vũ nêu nhận định. Quỹ vaccine và chính phủ Việt Nam lập ra đến hôm 18 tháng 6 đã nhận được gần 6.000 tỷ đồng đóng góp Tuy vậy, một số ý kiến cho rằng việc lọc quỹ vaccine COVID-19 thể hiện sự thất bại của chính phủ trong việc chăm lo đời sống cho người dân. Quỹ vaccine của Việt Nam được Thủ tướng Phạm Minh chính ký quyết định thành lập hôm 26 tháng 5 và chính thức ra mắt hôm mùng 5 tháng 6. Kể từ đó đến nay, nhà chức trách Việt Nam liên tục sử dụng báo chí và nhiều phương tiện khác, bao gồm cả tin nhắn văn bản và thông điệp bằng lời thoại qua điện thoại, để kêu gọi người dân và doanh nghiệp đóng góp báo chí trong nước đăng nhiều tin bài về tấm gương các cụ già, người lao động thu nhập thấp, sinh viên, các em nhỏ, vân vân đóng góp cho quỹ những đồng tiền mà họ phải khó khăn mới dành dụm, tích góp được. Sau khi có các tin bài được đăng về kế hoạch đem tiền đóng góp cho quỹ vaccine đi gửi ngân hàng để lấy lãi, VOA quan sát thấy trong vòng 24 giờ qua, nhiều chủ tài khoản mạng xã hội viết trên trang cá nhân – hoặc các diễn đàn trên Internet rằng họ không ủng hộ việc đó. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, người tích cực lên tiếng phản biện về các vấn đề chính trị, xã hội, viết trên trang Facebook của riêng ông rằng nếu chính phủ chưa dùng tiền này để mua vaccine thì trả lại cho doanh nghiệp và người dân, khi nào cần thì góp sau. Ông Diện cho rằng đời sống của dân hiện đang khó khăn, vì vậy không thể thu tiền rồi gửi ngân hàng lấy lãi thế này được. Nhà văn nhà báo Nguyễn Đình Bổn người có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội với hơn 61.000 người theo dõi, bày tỏ ý kiến trên trang cá nhân. Thật phi nhân nhẫn tâm tuyên truyền để nhận tiền các cụ già trăm tuổi, bà ve chai, em sinh viên ở chợ đang đói vàng mắt, em bé đập ống heo vậy mà giờ gọi đó là tiền nhàn dỗi, gửi ngân hàng trong khi mua vaccine là chuyện cấp bách. Cựu tù nhân lương tâm Phạm Minh Vũ viết trên trang Facebook cùng tên có hàng chục nghìn người theo dõi rằng đảng, và chính quyền Việt Nam đã lừa người dân khi xin họ tiền cho quỹ nhưng giờ đây lại nói rằng số tiền đó đang trong trạng thái nhàn dỗi. Vậy là dân tôi bị lừa cú này đâu đấy. Sao đảng suốt ngày lừa dân tôi hoài vậy? Đảng đệ quá, nhà đấu tranh dân chủ Phạm Minh Vũ đưa ra nhận xét. Các quan điểm do ông Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Ninh Bổn và Phạm Minh Vũ đưa ra nhận được hàng nghìn phản ứng yêu thích và hàng trăm lời bình luận đồng tình. Ngay cả một nhà báo quốc danh mà VOA không tiện nêu tên cũng bày tỏ bức xúc trên trang cá nhân với một ý kiến được đăng ở chế độ công khai. Hôm nay là 18 tháng 6, đâu phải mùng 1 tháng 4. Các ông đùa à? Dân hay doanh nghiệp họ không biết gửi ngân hàng hay sao? Kế hoạch đem tiền đóng cho quỹ vaccine đi gửi ngân hàng cũng bị chỉ trích, chế giễu trong các diễn đàn đông thành viên trên mạng xã hội như Nhật Ký Yêu Nước,